Bài Dạ cổ Hoài Lan Tựa trong chồng tác giả Cao Văn Lầu Thank you. Tờ là tờ phố tương Bảo kim sắc phán lên đàn Vào ra luôn trong tinh chàng Nằm mê canh mơ chẳng đau đường dù sai ông buông xin đó đừng phụ nghĩa tàu trăng đêm luôn trong tình bạn ngày mỏi mòn như đã dòng thu dòng Thu ở vòng luôn trong tình chàng Lòng xin chớ phụ chàng Chàng là chàng có hay Đêm thiếp nằm luôn những sầu tay Bao thuở đó xúc dây duyên sắc cầm bền dây nguyện cho chàng hai chữ an bình an mau trở lại gia đàn cho em Música